Dạ kính thưa tất cả quốc dân Và đây cái tờ lịch đầu năm Của tháng tháng 3 Tháng 3 2022 Dạ Dạ kính thưa tất cả quốc dân Đây cái phần đất Của Đại Việt Của em phờ hoàng đế hoàng thượng La Điện Cái phần đất này Ở bên Trung Quốc Nên Trung Quốc Xi Trung Pin nó phải trả cái vùng đất vùng đất này và kính thưa tất cả quốc dân trên thế giới và kính thưa tất cả năm tỷ người trên thế giới và kính thưa tất cả United States và kính thưa tất cả United Nations Liên Hợp Quốc Antonio và kính thưa tất cả người Trung Quốc đã trả cái phần đất này Xi Jinping trả phần đất này Âu Việt Hồ Việt Đồng Việt, Mông Việt, Âu Việt, Điền Việt, nhà nước Văn La, Nam Việt và Lạc Việt. À, dạ kính thưa, đây cái văn bản bên Liên Hợp Quốc nhận tòa án Liên Hợp Quốc thông báo đây cái phần đất lấy lại cái phần đất Giang Sơn tổ tiên Đại Việt phần đất này thì nó có hai hai tỉnh quảng đông quảng tây yeah. Dạ. và dạ, đây của em vợ quảng đế quảng tượng là điện dưới dạ, đây và dạ, kính thưa tất cả người trên thế giới. Dạ kính thưa tất cả dạ, người trên thế giới. Dạ chúc Jupiter quốc dân thứ ba Tổ quốc danh dự trung thành Tất cả người trên thế giới Trung thành dân tộc tổ quốc đại biểu À, dạ kính thưa tất cả quốc dân trên thế giới, Xi Jinping, ở à, Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc xây cất cung điện em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điện và Thái Quan và Tháo Anh Văn, và Thái Anh Văn xây cất cung điện em phờ hoàng đế Lê Điện. Và Thái Anh Văn treo cờ em phờ hoàng đế hoàng thượng Lê Điện và Xi biên treo cờ em phở quảng đá quảng thượng là điện nó cắt cung điện Việt Nam xây cung điện cất cung điện em phở quảng đá quảng thượng là điện